الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta được bình an đến với cái tháng Ramadan hạnh phúc sắp tới và dạ, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho Ramadan đến với chúng ta trong lúc chúng ta là những người đang mạnh khỏe đang có thời gian ở nhà và chúng ta đón được Ramadan một cách trọn vẹn nhất và dạ, cầu xin Allah ta'ala ban chúng ta nhiều barakat trong cái tháng nhìn sắp tới đây chúng ta đi đến cái tiết thứ tư mục thứ hai của cái phần thứ ba về những cái điều khuyến khích và không nên lúc nhìn chay thì chúng ta xong cái phần à, khuyến khích nên làm trong lúc nhịn chay thì cái điều phần thứ cái à, mục thứ hai này là những điều không nên khi mà đang nhịn chay thì những người Muslim nên tránh xa những cái hành động sau đây bởi nó sẽ làm giảm đi cái phần nào cái ân phước của mình điều thứ nhất đó là cố hít nước mạnh vào miệng vào mũi khi cái điều á khuyến khích nên lấy hít nước khi chúng ta lấy nước bù tụ là chúng ta cho nước vào mũi và hít cho nó vào bên trong nhưng khi chúng ta đang nhịn chay thì không làm cái điều đó bởi là Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói wa baligh fil istinshaq illa an takuna saima hãy hít nước mạnh vào mũi khi lấy wudu ngoại trừ đang nhịn chay đó là điều không nên và tránh điều thứ hai mà chúng ta nên tránh trong lúc đang nhịn đó là hôn khi không kiềm chế được bản thân và sinh lý Vấn đề mà chúng ta hôn người vợ của mình không có bị cấm Nhưng đối với những người không kiềm chế được bản thân mình Thì chúng ta không làm điều này Bởi nguy hại sẽ dẫn đến vi phạm cái điều gia chạm xác thịt và chúng ta bị hư Giống như chúng ta nghe cái tiết trước là sẽ bị một triệu phạt Cho nên những người nào mà không kiềm chế được thì tránh cái điều này còn khi kiềm chế được thì không sao bởi bà Aisha radhiyallahu anha và ta kể Nabi đã từng hôn những người vợ của người trong lúc người đang nhìn cha Ramadan. Bà ta còn nói tiếp, xưa kia thiên sứ hoàn toàn khống chế thân mình. Nghĩa là người kiểm chế người kiềm kiềm chế được cái cảm xúc của bản thân mình, những người như thế thì được phép. Và tương tự trong suốt thời gian nhịn chay là không nên khuấy động đến sinh lý của mình dù bằng bất cứ hình thức nào, bằng trí tưởng tượng hay ngắm nhìn hay bằng bất cứ hình thức khác bởi nó nó nó nó sẽ dẫn đến những cái điều nguy hại đến cái nhịn chai của mình điều thứ ba mà chúng ta nên tránh đó là nuốt đờm đờm nó khác với nước bọt chúng ta là cần lưu ý cái điều này có những người slimin họ làm hơi bị sai đó là họ luôn phun nước bọt ra khỏi miệng của mình đó là điều không nên chỉ có kêu chúng ta phun đờm thôi đờm là cái chất nó nó đặc nó sẽ đi từ trong cơ thể mình nó lên tới cuốn họng và soda ra tới miệng nếu như nó còn nằm ở cuốn họng của mình thì chúng ta nếu nuốt đưa xuống được thì chúng ta nuốt nó còn nếu như nó đã lên tới khoang miệng rồi là bắt buộc chúng ta phải phun ra nuốt vào nó sẽ hại đến sự nhiên trai của mình thì tất nhiên có lẽ mà họ cho rằng nuốt đờm sẽ bị hư và chỗ này nó khuyên là nên tránh còn vấn đề nước miếng đó là cái tuyến nước bọt tự nhiên của khoang miệng nó làm cho luôn ẩm ướt và mềm cái lưỡi của chúng ta thì con họng chúng ta luôn nói chuyện linh hoạt nếu như chúng ta đã nhịn từ sáng tới chiều không cung cấp nước cho nó rồi mà chúng ta lại phun nước bọt ra bên ngoài nữa thì càng có hại cho cơ thể chúng ta chúng ta sẽ không chịu nổi cho đến chiều cho nên vấn đề mà phun nước bọt chúng ta thấy khi đến chiều thì những người này lại phun người kia lại phun hoặc họ nói chuyện là họ ngậm nước bọt sau đó là họ đi đến chỗ khác phun hình ảnh đó là không đúng dưới sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và không có bất cứ cái bằng chứng nào cho rằng phải phun nước bọt cả nếu như ai nói mà phun nước bọt đó là có bằng chứng thì hãy comment và hãy bình luận gửi lên đó để mà dề nếu như đó là thật mới dề cũng sẽ áp dụng nhưng nó không có cho vấn đề đó chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ về vấn đề này không bao giờ có nếu như đó là hành động của trước đây của một số người truyền lại thì ngày nay chúng ta đã biết không được thì chúng ta hãy tránh đừng trách họ tại họ là những người có nguyên nhân có lý do cho họ là tại vì không có tiếp cận được cái kiến thức ở bên ngoài do cái thời cái cái việc di chuyển hay việc truyền đạt nó nó khó khăn nhưng ngày hôm nay vấn đề truyền đạt rất là dễ rồi chúng ta có thể ngồi tại trong phòng của mình chúng ta vẫn có thể nghiên cứu được Islam một cách dễ dàng và chúng ta luôn có đèn không cần phải như ngày xưa mà phải đốt đèn củi hay là chúng ta đốt đèn cày hết đèn dầu thế nào cả cho nên vấn đề mà phun nước bọt là điều không có chúng ta hãy lưu ý đó hãy tự nhiên cơ thể của mình trừ khi cần phun khi một cái nguyên nhân tự nhiên nào đó thì chúng ta phun còn nếu như bình thường chúng ta cứ cố ý phun cố ý phun hoài sẽ hại đến chúng ta và cái điều đó không được phép làm và những điều nên tránh khi mà chúng ta đang trong cái tháng nhịn đó là chúng ta khi không có nhu cầu nếm thức ăn thì chúng ta đừng có nếm giống như chúng ta không phải là thợ chúng ta không phải là người nấu nướng thì chúng ta đừng có đi vào mà nếm thức ăn trừ khi những người mà họ có cái trách nhiệm phải nấu nướng thì họ nếm không sao và sau đó họ phun nhớ nếm xong chúng ta phun nếu mà nuốt là nó bị hư cái sự nhìn trai của mình còn những người khác tránh xa cái điều này sẵn đây có những điều mà nó không hoàn toàn không hại đến sự nhìn trai của mình mà những người họ hay truyền lại với nhau đó là vấn đề giấy đôi tay hay là tắm nước nước vô lộ tài hoặc là họ hạn chế không cho tắm vào buổi chiều hoặc là sau khi asot hoặc là họ không uh, sử dụng máy lạnh hoặc là họ không sử dụng cái gì làm cho nó mát người những cái điều đó nhớ không có hại đến sự nhìn trai của mình kể cả mình giấy tay hay là mình móc tay hay là mình nhỏ thuốc vô lỗ tai khi mà bị chữa bệnh mà cảm giác nó khó chịu hay là nó có cái thuốc ở ở phần cổ chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì nhớ đã giải thích vấn đề này rồi nhỏ thuốc và mắt và những người xịt xỉn thì cái đó không hoàn toàn không hư cái sự chàng trai mình chỉ có nhỏ đầu mũi chúng ta chỉ có nhỏ vào mũi thôi thì nó mới hư nếu như cảm giác khó chịu ở cái phần cổ của mình còn nhỏ vào mắt và tai và xịt cho những người bị xỉn hoàn toàn không hư cho dù có cảm giác như thế nào tại vì cái đường mắt và đường tai nó không phải là cái đường cho thức ăn đi vào mà cái đường thức ăn đi vào thông thường nó sẽ là đường miệng và đường mũi chúng ta thấy những người ở bệnh viện mà khi họ không thể nào mà truyền thức ăn vào bằng đường miệng thì họ sẽ truyền ống vào đường đường mũi và truyền sữa cho cái người đó vào bao tử của họ đó là hai đường để truyền thức ăn vào bên trong bao tử vấn đề nữa vấn đề tắm cứ việc tắm tự do vào giờ nào cũng được nếu chúng ta cảm thấy nực để tắm cho nó mát cơ thể mình hãy tắm cho dù đó là buổi sáng buổi trưa buổi chiều hay là gần đến giờ xả đều được hết không có bằng chứng nào cấm cả và chúng ta được quyền sử dụng máy lạnh máy quạt hay bất cứ cái cái gì đó hỗ trợ cho mình cảm giác thoải mái hơn trong cái tháng nhịn đó thì cứ việc làm nếu có thể điều kiện thì hãy làm và một điều nữa đó là cái vấn đề trà răng mỗi khi thức dậy thông thường chúng ta thức dậy chúng ta sẽ đánh răng và trà răng nếu như vấn đề mà trà răng không có bị haram tất nhiên vẫn có câu nói là không nên nó chỉ là không nên nếu tránh được vấn đề đó thì chúng ta hãy nên tránh còn nếu chúng ta không tránh được trà răng thì chúng ta hãy cố đừng có nuốt thôi còn cái hơi của cái kem đánh răng nó không có hại đến cái sự nhìn chai của mình trừ khi mình nuốt bọt hay mình nuốt nước trong thời gian mình chà răng đánh răng thì nó mới hư còn mình cố đánh cho nó kỹ và phun ra bên ngoài là không sao và nên sử dụng cây siwot nếu chúng ta có thể cây siwot đó là cái, cái cái hình thức mà Nabi rất yêu thương và Allah là hài lòng giống như Nabi Sallam nói hadith nhưng mà nghĩa tương tự là thường xuyên trà nó vào buổi sáng hay vào buổi trưa hay vào buổi trước khi xả và đặc biệt trước giờ chúng ta lấy wudu hãy nên trà và trước khi chúng ta tất biệt tất biệt haram của salat chúng ta nên trà trước khi chúng ta đọc Quran chúng ta nên trà và sau khi ngủ thức dậy chúng ta nên trà đó là những thời điểm mà chúng ta sử dụng cái keyword đúng sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam và Nabi đã sử dụng cái keyword đó như vậy thì chúng ta xong phần 3 chúng ta đi đến phần 4 là nhịn bù khuyến khích nhịn những điều không nên và bị cấm trong lúc nhịn thứ nhất là nhịn bù nhịn bù là nó có nhiều trường hợp thì được chia ra như sau trường hợp thứ nhất đối với người Muslim họ cố ý không nhịn trong Ramadan không có lý do gì cả họ chỉ không muốn nhịn thôi rồi sau đó họ lại cảm thấy hối hận và họ muốn nhịn bù thì như thế nào thì chỗ này là mà nó có nhiều ý kiến nhưng theo cái trong quyển sách này thì quyển sách này họ khuyên người đó hãy tâu bả với Allah Taala cho thật nhiều và sám hối thường xuyên hơn và sau đó nhịn bù lại cái ngày hôm đó và cái người này không được quyền trì hoãn giống như những người không nhịn có lý do khi mà đã trao bạch và sám hối thì nhịn liền ngay cái thời điểm đó để chúng ta chúng ta xong cái nhiệm vụ của mình bởi họ không phải là người bỏ nhịn chay có nguyên nhân mà là bỏ nhịn không có nguyên nhân Tuy nhiên, theo ý kiến của Sheikh Muhammad bin Saleh Al Nusaymin, Sheikh này nói một câu mạnh mẽ hơn. Sheikh nói giải thích những người nào mà cố ý không hành lễ Salah cố ý không nhịn cha Ramadan tức là cố ý thì những người đó cho dù là một hoặc tu hay là một ngày cũng không có cần phải nhìn lại hay là hành lễ salat bù lại tại vì họ đã cố tình bỏ một cái trách nhiệm mà Allah quy định họ thực hiện ngay cái thời điểm đó và sau đó cho dù họ có hành lễ lại bao nhiêu lần hay là họ có nhịn chay lại bao nhiêu ngày thì Allah cũng không chấp nhận tại vì họ đã từ chối cái việc làm ngay cái thời điểm bắt buộc thì sau đó làm không có giá trị nhưng đối với người đó cần phải tâu bá cho thật nhiều và hãy hành lễ salat cho thật nhiều và nhịn chay cho thật nhiều và làm ân phước cho thật nhiều để mong rằng Allah chấp nhận và xóa đi cái tội trước đó của mình đó là cách mà Sheikh Ibn Al-Sayyid Uthaymeen rahimahullah ta'ala ông ta khẳng định tại vì họ là một người mang một cái tội không nhẹ tại vì cố tình bỏ một cái trách nhiệm mà Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc họ phải làm ngay thời điểm bắt buộc thì chúng ta lưu ý điều này hãy tao bả nếu như có lợ trước đây thì đó là một cái trách nhiệm không được phép lờ lạc cái trường hợp thứ hai đối với người mà họ không nhịn trong tháng Ramadan có lý do chính đáng có giống như phụ nữ trong chu kỳ hay là sanh em bé hoặc là bị bệnh hoặc là rời khỏi địa phương hoặc một lý do tương tự chính đáng thì những người này hãy nhịn bù lại những ngày tương ứng trong những cái ngày khác ngoài tháng Ramadan với khoảng thời gian rất rộng miễn làm sao nhịn trước Ramadan của năm tới là được cũng giống như hiện tại bây giờ chúng ta đang những ngày cuối của tháng bàn nếu những ai còn nợ của Ramadan năm ngoái bao nhiêu ngày đã không biết thì đến ngay thời điểm này vẫn còn được phép nhịn bù cho cái Ramadan vừa rồi và một điều lưu ý ngay thời điểm này là những ai trước đầu tháng xạ bàn đã không có nhịn chay sunnah thì kể thời điểm từ đây cho đến khi Ramadan đến là không được phép nhịn chay sunnah xạ bàn bao nhiêu ngày cũng không được một ngày cũng không được nếu như trước đó không có nhịn bởi là Nabi đã nói cái hadith rất rõ trong vấn đề này khi đã qua nửa tháng của xạ bàn là không được phép nhịn chay sunnah ai mà làm người đó là làm nghịch lại lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam đừng nghe lời của bất cứ một ai cho rằng nhịn được sunnah trừ khi cái người đó là cái người có thói quen nhịn ngày thứ hai thứ năm thì những ngày này họ vẫn được phép nhịn thứ hai và thứ năm và nhịn một ngày bỏ một ngày thì những ngày này được phép nhịn một ngày và bỏ một ngày cho đến khi Ramadan đến còn trước đó không nhịn ngày nào thì chúng ta đừng bao giờ dạy mà nhịn chúng ta chỉ có mệt mà chúng ta mang một cái điều tội với Allah Taala chuẩn bị sức khỏe để chuẩn bị đó Ramadan sẽ nhịn tới 30 ngày rất nhiều rồi chúng ta sẽ cảm giác được cái cái Ramadan và cái sự nhìn chay này như thế nào có những cái hadith họ nói về cái sạ bàn và những người đã lên trên mạng đã đăng trên mạng nói về tháng sạ bàn và tháng rò Rajab đó là những cái hadith bịa về cho Nabi Sallam hay là yếu không có một hadith nào nó mang được gọi là Hasan nữa chứ nó chi là sahih kể cả Hasan còn chưa có cái hadith nào đến cái mức độ đó những cái hadith đó toàn là những hadith không xác thực về Nabi Sallam đã nói không có nguồn gốc căn cứ gì cả những ai mà nói có thì hãy mang cái nguồn ra để chúng ta cùng nhau đối chiếu và chúng ta cùng nhau đối chứng để chứng minh rằng để mình biết mà mình làm tại chúng ta không làm theo cho bản thân mình mà chúng ta làm ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala chúng ta làm mà không có bằng chứng chẳng khác nào chúng ta nói với Allah rằng ngài hãy chấp nhận đi bởi tôi đã làm rồi đó ngài phải ban thưởng cho bề tôi về tôi đã làm rồi đó chúng ta không được phép áp đặt cho Allah subhanahu wa ta'ala chúng ta chỉ có được phép làm theo có một câu nói rất hay đó là cái trí tuệ chúng ta dùng để nhận thức tôn giáo và làm theo tôn giáo chứ không phải dùng cái lý trí của chúng ta trí tuệ của chúng ta để mà suy luận cho tôn giáo để mà làm theo ý của mình tôn giáo không phải dùng để lý trí làm theo ý của mình mà tôn giáo nó là một cái nền tảng đã có sẵn chúng ta cần phải nhận thức đúng và chúng ta làm theo và bằng chứng rõ ràng và cái điều nữa chúng ta đã nói câu ashadu anna muhammadar rasulullah chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của câu này nó như thế nào cái câu ashadu anna Muhammadar Rasulullah nó mang bốn ý nghĩa. Nếu như người nào không thực hiện được bốn cái ý nghĩa này thì người đó vẫn chưa công nhận được thiên sứ sallallahu alaihi wasallam thật sự là thiên sứ của Allah. Ý nghĩa của câu ashadu anna Muhammadar Rasulullah nó mang bốn ý nghĩa. Thứ nhất, tin vào tất cả những gì Nabi đã nói. Nabi chỉ cần Nabi nói về cái hadith đó là sahih hay là hasan, chúng ta tin liền đó là thật, không một mãi mai suy nghĩ hay là đắn đo gì cái điều đó. Thứ hai, chúng ta làm theo tất cả những gì Nabi bảo cho dù thích hay là không chỉ cần đó là lệnh của Nabi chúng ta phải làm theo điều thứ ba tránh xa những gì Nabi cấm chỉ cần có lệnh cấm chúng ta hãy tránh xa nó ra hai cái điều này Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran của ngài ở chương Al-Hashr ở câu số 7 những gì mà thiên sứ ban cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó và những gì mà thiên sứ cấm các ngươi các ngươi phải tránh xa ngài đó là ý nghĩa của cái câu kinh đó chúng ta hãy trở về cái câu kinh đó mà chúng ta xem nó có phải ý nghĩa tương tự và cái điều thứ tư đấy là điều quan trọng điều mà ít người làm theo nè cái điều này là cái điều mà hầu như là đa số mọi người lại dững dưng nó và xem nhẹ nó trong khi đây là cái giá trị về cái đức tin của chúng ta đó là chúng ta không thờ Allah subhanahu wa ta'ala ngoại trừ làm theo những gì là bị đã truyền đạt nhớ chúng ta là những người noi theo và đi theo chứ không phải là những người sáng tạo hay làm làm cái mới chúng ta không phải là những người nhận lãnh cái quà hy từ nơi Allah mà chúng ta là người đi theo đường lối Nabi đã vạch sẵn đi theo nghĩa là sao đi theo là đi theo phía trước Nabi đi phía trước và chúng ta đi ở phía sau Nabi là cái ánh sáng của chúng ta và chúng ta đi theo cái ánh sáng đó chúng ta sẽ đến bình an với nơi Allah Subhanahu wa Nếu chúng ta rẽ bên phải hay là rẽ bên trái là chúng ta đã đi nghịch đường rồi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói con đường của Allah là con đường mustaqim, con đường thẳng như thế này. Nabi đã vạch một đường dưới đất. Và Nabi nói bên cạnh nó là những cái ngã rẽ. Các ngươi đừng có đi vào những cái ngã rẽ đó. Nabi đã bảo như vậy trong cái hadith cho nên chúng ta đừng có rẽ bất cứ cái hướng nào cả mà hãy đi theo cái hướng Nabi đã vạch thì đó mới gọi là chúng ta đi bình an trở về với Allah. Chúng ta mới noi theo đường lối của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nhắc lại, ý nghĩa của câu ashadu anna Muhammadar Rasulullah nó mang nghĩa là tin tất cả những gì Nabi nói, làm theo những gì Nabi bảo, tránh xa những gì Nabi cấm và thờ Allah theo đường lối Nabi đã dạy ai mà thờ Allah không bằng đường lối này thì người đó để đi lệch con đường Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thì người đó sẽ phải đối diện với Allah tất nhiên ở đây sẽ không có phán quyết hay là phán xét bất cứ một ai mà chỉ là giải trình ai thấy được đúng thì đó hãy làm theo còn ai cho rằng lời nói không phù hợp thì cứ việc làm theo những gì mình trước đây đã làm rồi người đó sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình trước Allah subhanahu wa ta'ala hãy nhớ mỗi một người sẽ không mang tội với người khác mà người đó chỉ mang tội giữa mình với Allah subhanahu wa ta'ala tôn giáo của Allah và thiên đàng của Allah và quả ngục của Allah Allah quyết định mọi thứ chúng ta làm muốn được thiên đàng thì hãy làm theo những gì Nabi đã truyền đạt còn chúng ta muốn làm khác đi thì đó là quyền của chúng ta cầu xin Allah ta'ala ban bình an cho tất cả cái trường hợp kế tiếp trong vấn đề nhịn bù á đó là những người mà trì hoãn nhịn Ramadan ra khỏi tới năm sau mà không có lý do giống như một người năm ngoái thiếu 3 ngày nhưng mà đến khi do rong tuần vào đến họ vẫn chưa trả hết họ vẫn còn thiếu là một ngày hay là hai ngày nhưng mà không có lý do không phải là lý do cho con bú cũng không phải lý do gì cả mà là họ tự nhiên bỏ thì người này sẽ phải nhịn bù lại một ngày tương ứng bên cạnh đó phải xuất thức ăn một phần nữa kèm với một ngày nhịn nếu như thiếu hai ngày thì hai ngày nhịn kèm thêm hai phần thức ăn tại vì chúng ta đã bỏ qua một năm Ờ, liên quan đến vấn đề nhịn bù là vấn đề nhịn bù này không nhất thiết chúng ta phải nhịn liên tiếp có thể thí dụ thiếu 7 ngày chúng ta có thể nhịn một tháng một ngày miễn sao cho đến trước toàn đủ rồi hoặc kéo châm đến tháng bàn chúng ta nhịn trả giống như bà ai sát bà ta nói tôi đã không nhịn trả Ramadan cho đến khi vào tháng bàn và Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra Tuy nhiên ai trong các ngươi bị bệnh hoặc là khách lữ hành thì y hãy nhịn bù vào những ngày khác tương ứng với số ngày đã không nhịn thấy là Allah subhanahu ta'ala bảo là hãy nhịn vào các ngày khác chứ ngài không quy định là nhịn vào tháng nào nhịn, nhịn liền ngay sau đó hay là nhịn liên tiếp không Allah chỉ bảo nhịn vào các ngày khác ngày nào cũng được miễn sao nó vẫn chưa đến Ramadan là chúng ta đã hoàn thành cái việc nhịn chai bù của mình chúng ta đi đến cái một thứ hai đó là nhịn chai sunnah sunnah là nghĩa là tự nguyện chúng ta tự nguyện nhịn thì Allah subhanahu wa ta'ala với cái lòng bác ái và khoan dung của Ngài thì Ngài đã cho cái đám nô lệ của Ngài và Ngài khuyến khích đám nô lệ của Ngài nhịn chai, chay ná ngoài cái nhịn chay Ramadan để bù đắp lại cái thiếu sót của mình. Nhân đây trước khi vô Ramadan chúng ta hãy nghe cái hadith này để rồi chúng ta xem Ramadan nó có giá trị như thế nào đáng để chúng ta bỏ ra nhịn hay không. Nabi nói một cái hadith ai nhịn chay vì Allah subhanahu wa ta'ala một ngày chúng ta nhớ đây là một ngày sunnah chứ không phải là một ngày wajib trong Ramadan nha ai nhịn chay vì Allah một ngày Allah sẽ kéo cái gương mặt người đó ra khỏi quả ngục 70 năm Subhanallah nhịn sinh sunnah một ngày mà Allah kéo cái người đó ra khỏi quả ngục 70 năm đó là sinh sunnah thôi sẽ như thế nào nếu đó là Ramadan một cái hadith hadith thứ hai Nabi Sallam kể một người đàn ông ông ta vào trong thiên đàng ở cùng với vợ mình là Hurun In Hurun In mới hỏi người đàn ông chồng của của cô ta mới nói này anh có biết nguyên nhân tại sao mà Allah subhanahu wa ta'ala cho anh vào thiên đàng hay không người đàn ông nói anh không biết Huriri mới nói anh đã nhịn chai xuân đó vào một ngày rất là nắng Allah đã nhìn xuống anh bằng cái lòng thương xót của Ngài vì anh đã nhịn vào cái ngày không có bắt buộc nhịn nhưng anh vẫn muốn nhịn vì kiếm cái ân phước nên Allah subhanahu wa ta'ala nên Ngài đã cho anh vô thiên đàng subhanallah nhịn sunnah một ngày thôi là cái nguyên nhân đó Allah cho vô thiên đàng sẽ như thế nào một người nhịn nguyên một tháng vì Allah subhanahu wa ta'ala mà lại thực hiện cái trách nhiệm và bắt buộc trong khi Allah subhanahu wa ta'ala đấng tối cao đấng toàn năng đã phán ta yêu thích đám nô lệ của ta làm những gì ta bắt buộc chúng làm subhanallah Allah yêu thương yêu thương đám nô lệ của ngài làm những gì mà ngài bắt buộc họ làm đó là điều bắt buộc thì có đáng để chúng ta nhịn 30 ngày Ramadan để chúng ta đổi là thiên đàng của Allah Subhanahu wa Ta'ala hay không? Thiên đàng nó rất là sang trọng việc làm chúng ta không phù hợp và không đủ để đổi lấy nó nhưng cái lòng độ lượng nhiều hang dung của nó lớn hơn nên ngài đã cho đám nô lệ của ngài vào bên trong đó chúng ta hãy biết khi Ramadan đến Allah đã nói tự ngài tự tay ngài đã chuẩn bị lại sửa sang lại những cái điểm trên nó và ngài nói với nó rằng đây đám nô lệ của ta gần vào bên trong người ở rồi đó ai muốn vào thì hãy nhìn cha Ramadan đã có cả thải là 8 cửa giống như chúng ta đã biết và trong đó có một cửa đặc biệt dành cho người nhịn trai đó được gọi là tên Arayan. Cửa đó dành riêng cho người nhịn trai. Đó là điều thứ nhất. Người nhịn trai vào ngày kia mà vào ngày mà mọi người đứng dưới cái ánh nắng của mặt trời ngay trên đỉnh đầu của mình á thì những người nào mà họ nhịn họ sẽ được ngồi có bóng râm vào một ngày không có bóng râm ngoài bóng râm của Allah subhanahu wa ta'ala đó là bóng râm cái arsh và họ sẽ ngồi với cái bóng râm đó họ ngồi làm gì họ ngồi hưởng thụ từng ngụm nước ngon và họ hưởng thụ từng cái miếng ăn còn tất cả những người khác sẽ phải đứng ở bên ngoài nắng kia tại sao tại vì họ đã nhịn ramadan trong lúc thiên hạ ăn uống thì ngày hôm nay thiên hạ phải đứng trong đối khác để để họ được ăn uống chúng ta hãy nhịn 30 ngày đổi lại một thời gian dài 50.000 năm ở ngày kia mà chúng ta hãy làm đi. Ramadan là tháng cơ hội chúng ta trở về với Allah Subhanahu wa Taala được nhiều hơn là mất không, có gì gọi là mất trong Ramadan chứ sức khỏe chúng ta sẽ được gia tăng sau khi Ramadan qua đi tới lòng tức qua chúng ta sẽ được nâng lên sau khi Ramadan qua đi còn nếu như ai trước Ramadan sau Ramadan cũng như vậy thì đó là người coi chừng đức tin của mình Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã khuyến cáo một cái hadith Jibril nói thật khốn khổ cho kẻ mà Ramadan đến với y rồi Ramadan qua đi y vẫn không được tha thứ tội lỗi Jibril mới nói này Muhammad hãy nói đi Amin và Nabi nói Amin một thiên thần tốt đẹp nhất của Allah dua và một nô lệ con người tốt nhất của Allah cầu xin Allah chấp nhận hai con người tốt nhất đã cầu xin cái lời cầu xin đó thử hỏi cái người mà Ramadan đến và ra đi mà người đó vẫn không được Allah tha thứ tội lỗi có phải là kẻ đáng thương hay không thật khốn khổ cho họ hay không thì cầu xin Allah Taala cho chúng ta không phải là những người đó cầu xin Allah Taala chúng ta là những người được Allah ban chúng ta cái rahmat ban chúng ta cái được lòng phù hộ của ngài để chúng ta sẽ đón nhận Ramadan đến đây bằng cái lòng niềm tin vững chắc nơi ngài và một cái niềm kỳ vọng rằng chúng ta sẽ được ngài chấp nhận đó chỉ cần ngài chấp nhận thôi chúng ta đã thành công chỉ cần ông đó chấp nhận chúng ta thôi chúng ta đã thành công giống như ông Umar ta nói nếu như mà tôi biết được Allah chấp nhận ở tôi một rất ít thôi thì tôi sẽ cầu xin Allah rút hồn tôi ngay cái thời điểm đó. Subhanallah chỉ cần ngài chấp nhận chúng ta đã thành công rồi thì hãy cố gắng để chúng ta được cái điều đó thì những cái điều xuân á nên làm thì đây những người nào thích xuân á những người nào mà thích nhịn xuân á đó, sau Ramadan hãy bắt đầu làm theo những ngày này chúng ta sẽ nhịn một cách mệt mỏi luôn sẽ ngao ngán kìa hoặc chúng ta không thể thực hiện được hết kìa chứ cái tháng sa bàn này nó đã hết cơ hội nhìn xuân á cho những người nào chưa nhìn trước đó rồi thì chúng ta hãy chuẩn bị sau Ramadan nó rất nhiều cơ hội cho chúng ta thứ nhất đó là những 6 ngày của tháng Shawwal. Nabi Sallam nói Man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamid dahr. Ai nhịn cha Ramadan rồi nhịn tiếp 6 ngày của tháng Shawwal tựa như y nhịn cha một năm. Chúng ta hãy xem tại sao nó lại như vậy. Chúng ta nhịn một ngày chúng ta nhớ ân phước một sẽ nhân lên 10. Chúng ta nhịn một ngày nó sẽ nhân lên 10 là 10 tháng. Chỉ còn lại hai tháng, hai tháng là nó 60 ngày thì chúng ta nhịn 6 ngày nhân lên cho 10 nó là 60 ngày thì theo lịch Islam chúng ta một năm chỉ có 360 ngày mà thôi thì chúng ta đã đã, đã hoàn thành một năm nhịn của mình chúng ta chỉ nhịn có một tháng và 6 ngày chúng ta được ân phước là nhịn một năm chúng ta còn cái gì mà chúng ta không chịu làm nếu chúng ta muốn đó là nhịn chay 6 ngày của Shawwal có, có người họ lại làm một cách uh, như thế này 6 ngày của Shawwal là nó tới 30 ngày là tháng Shawwal nó cũng 29 hoặc 30 ngày tương tự thì chúng ta được quyền nhịn ngay sau khi ro già và chúng ta được quyền nhịn cách khoảng ra à, thời gian chia ra miễn sao nó nằm trong tháng hoàn đó được rồi chứ không phải nhất thiết vừa qua ro già là nhịn liền tiếp 6 ngày một điều khuyến cáo ngay cái thời điểm này nữa có những người sau khi nhịn 6 ngày của hoàn thì họ lại làm một cái tiệc cho rằng có đất tết nhỏ không chúng ta không làm cái hành động sai lệch đó đó là hành động sai lệch tự bịa ra thêm không có tết nào ngoài cái tết fitri và cái ít adha của chúng ta và cái tết hàng tuần là ngày thứ sáu nữa cái vấn đề mà chúng ta lại định rằng sau khi 6 ngày nó lại một cái cái ngày tết ra nhỏ như thế nào chúng ta lại tổ chức giống như ngày Raya đó là sai không có trong Islam cái hành động như vậy đó ai làm thì người đó sẽ chịu trách nhiệm với Allah Subhanahu wa Taala cái sunnah thứ hai mà chúng ta muốn nhịn đó là chúng ta nhịn vào ngày Arafah ngày Arafah cấm những người nào đang hành hương hajj nhịn ngày này tại chúng ta chuẩn bị sức khỏe để chúng ta đứng tại vùng núi Arafah mà cầu xin Allah Subhanahu Taala bởi Nabi Sallam đã như vậy đã ăn uống trước mặt mọi người và sau đó người ngồi lên trên lưng của con vật cởi của người và người đã hướng về kiếp là mà đùa a giơ tay lên đùa a cho đến khi mặt trời lặn người đó không làm bất cứ gì ngoài ngoài cái việc dua trong cái ngày hôm đó mà những người nào không có cơ hội đến đó hành hương hajj thì những người ở nhà họ có cơ hội để mà hưởng ăn phước gần như những người hành hương hajj đó là họ nhịn chay vào ngày hôm đó Nabi Sallam nói Siyamu yawmi arafah ahtasibu ala Allah an yukaffir sanata allati qabala wa sanata allati ba'dah Nhịn chay ngày Arafah ta hy vọng được Allah xóa tội lỗi của năm ngoái và năm tới nhịn một ngày Arafat chúng ta được xóa tội của năm vừa qua và năm sắp tới và ngày Arafat đó là ngày mùng 9 tháng 12 thứ tháng Dhul Hijjah trước ngày Roja Eid Fitha của chúng ta một ngày tức là chúng ta nhìn ngày hôm đó của ngày ngày sau là ngày Eidul Adha của chúng ta thì nếu nhìn được ngày đó là chúng ta có giá trị rất là lớn cái nhịn chay sunnah thứ ba mà chúng ta có thể nhìn đó là ngày Ashura Ashura nó là ngày mùng 10 tháng Muharram hàng năm năm nào cũng có ngày ngày mùng 10 này nữa còn ngày Ashura hết Nabi Sallam nói Ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qabla ta hy vọng Allah sẽ xóa tội của năm ngoái tức là nhịn chay ngày Ashura một ngày chúng ta được xóa tội của của một năm vừa qua thì cái chỗ này Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khuyến khích mọi người ngoài việc nhịn ngày Ashura không duy nhất chúng ta nên nhịn thêm ngày mùng 9 tức trước ngày Ashura hoặc là một ngày sau ngày Ashura tại đó là cách Sunnah Nabi đã đã muốn làm giống như Nabi Sallam nói là in baqitu ila qabil là asumanna attasi nếu như ta còn sống đến năm tới là ta sẽ nhịn chay thêm ngày mùng 9 nhưng Nabi Sallam đã không có cơ hội nhịn vào năm tới vào ngày mùng 9 đó tại người đã ra đi vào cái năm người nói cái hadith này cái việc nhịn ngày mùng 9 và nhịn ngày mùng 10 và nhịn ngày sau đó cái nguyên nhân mà để nhịn như thế là này bị nói sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu khalifu al-yahud các ngươi hãy nhịn thêm một ngày trước hoặc sau ngày Ashura để làm khác người Do Thái tại người Do Thái họ nhịn ngày Ashura họ mang cái tâm niệm là tạ ơn Allah đã cứu Nabi Musa và người dân của người khỏi tay bạo chúa phía Pharaoh nhà Nabi nói ta người Muslim làm cái điều đó phù hợp hơn các người Yanabi đã nhịn như thế Yanabi nói ta sẽ nhịn vào ngày mùng 9 để khác họ hoặc là nhịn ngày sau đó Yanabi đã nói khác họ thì nếu muốn chúng ta hãy nhịn 3 ngày ngày mùng 9, mùng 10 và ngày 1 và nếu muốn chúng ta nhịn hai ngày mùng 9, mùng 10 hoặc 10 và 11 còn không chúng ta chỉ nhịn mỗi ngày mùng 10 thì đó là cách nào cũng được tùy theo khả năng của mỗi người mà chúng ta nên nhịn cái loại nhịn thứ tư khuyến khích nên nhịn đó là chúng ta nhịn mỗi một tuần vào hai ngày thứ hai và thứ năm bởi bà Aisha bà ta nói chưa kia thiên sứ của Allah Sallam thường xuyên nhịn chay vào ngày thứ hai và ngày thứ năm và người đã nói تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم Việc hành đạo được đệ trình lên ông đó vào ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần nên ta thích việc hành đạo của ta trình lên ông đó lúc ta đang nhịn chay. Vấn đề này đó là chúng ta hay nên nhịn chay vào thứ hai thứ năm nếu như chúng ta có thể. Thì ai những người nào thích nhịn chay thì đó là những cái ngày tháng nhìn trai thì sẵn đây nó có một cái hadith liên quan này Nabi cũng nói cái hadith khác nó mang ý nghĩa cũng tương tự nhưng mà Nabi có thêm là Allah sẽ nói với Malaka của Ngài tất cả những ai mà không phạm shirik thì Allah xóa sạch tội cho họ ngoại trừ một trường hợp Allah không xóa tội đó là một người giữa họ với người anh em của mình có cái sự xích mích và xung đột như nhau mà cả hai không làm hòa Allah Taala nói các ngươi hãy để mặt hai người đó theo dõi chúng khi nào mà chúng hòa lại với nhau làm lành với nhau đi ta sẽ xem xét cái việc làm của họ nghĩa là người nào đó với người anh em Muslim của mình cả hai mà cự cãi nhau xung đột nhau đấu khẩu với nhau mà cái vấn đề đó là vấn đề liên quan đến cuộc sống trường già này tranh đất dành tiền hay là chia không điều hay là xúc phạm bằng lời nói những cái điều đó là cuộc sống này Nabi nói không được phép giận nhau quá ba ngày nếu như người nào giận một người Muslim quá 3 ngày là haram và khi đã qua 3 ngày rồi mà hai người đó vẫn chưa làm hòa với nhau thì hãy biết rằng cái việc nhịn chay của người đó sẽ không bao giờ được Allah subhanahu wa ta'ala xem xét bao giờ. Nếu như đã 10 năm hay là 5 năm chúng ta không nói chuyện với người anh em mà cãi giả của mình đó, thì hãy biết rằng 10 năm đó không có việc hành đạo nào Allah đã kiểm xét nữa. Ramadan 10 lần đó đều nằm ở bên cạnh cái người đó một điều nguy hại mà chúng ta là không biết có người nói khi mà tôi giận là suốt đời tôi sẽ không bao giờ nói chuyện những cái người đó đó là một câu nói cần phải rút lại kể cả nà bì của chúng ta đã vi phạm những cái điều tương tự người đã thề đó là một câu chuyện như thế này giữa bà Aisha và bà Hafsa là một phe và một người phụ nữ vợ của nà Nabi Sallam một phe khác và hai người này thống nhất với nhau nói với nà Nabi Sallam á là chê nà bì hôi tại vì nà bì đến nhà có người phụ nữ vợ của nà bì là cái người cái người vợ kia cho nè bị ăn mặc ầm thì bà xá với bà hấp xá hai người này mới nói cho nè bị người hôi quá người ăn cái món gì mà lại hôi vậy muốn để cho nè bị đừng có ăn cái món ăn đó và không muốn cho nè bị đến gần cái người phụ nữ vợ kia của nè bị salam đó là tìm cách tức là họ ghen thôi thì lúc này nè bị thề rằng cả từ nay cho đi ta sẽ không ăn cái mật ong nữa thì Allah thiên khải xuống câu kinh này hỏi Nabi tại sao người lại tự mình cấm điều mà ta cho phép người tức là tự ngươi cấm điều mà cho phép ngươi làm tại sao ngươi lại thề cấm cái điều đó và Allah đã bắt buộc Nabi phải xả bỏ lời thề đó và phải chịu phạt thì những ai đã lỡ làm sai rút lại để mình trở lại con đường tốt hơn đã sai rồi thì hãy rút lại đừng có nói rằng khi đã giận là giận suốt đời không nói chuyện đừng hại đến mình mà mình không hay đó hãy nói chuyện với những anh em của mình Nabi nói khi hai người cự cãi nhau mà gặp mặt nhau người này quay lưng hướng này người quay lưng hướng này đó là sai Nabi nói người tốt nhất trong hai người họ là người chào salam đầu tiên hãy chào salam vì Allah đi hãy vì Allah subhanahu wa ta'ala để chúng ta được ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala còn nếu như mà chúng ta làm ngược lại cái cha của chúng ta của năm ngoái hay năm trước đó là nó không được Allah ta'ala chấp nhận đó. thì Ramadan chỉ còn vài ngày nữa thôi ngay hiện tại bây giờ đây hãy đi giải quyết hết tất cả mọi xích mích và hiểm khích với người anh em Muslim của mình đi bắt tay lại với họ ôm họ tha thứ cho nhau chứ không phải đợi ngày ra già chúng ta mới ôm tha thứ cho nhau không ngay về điểm này để chi chuẩn bị Ramadan vào ngày mai chúng ta là một người có con tim sạch nhất cái áo chúng ta nó sạch nó đẹp nó không che được con tim xấu của chúng ta đâu nó nó cho dù nó có sáng nó sạch bóng nó vẫn không có nào che kín được con tim đen tối hay là con tim tội lỗi của chúng ta khi chúng ta mang cái tâm địa đang hiềm khích giận người anh em của mình tại sao phải giận họ trong khi họ chúng ta là người anh em in innamal mu'minuna ikhwa Allah phán ở chương Hujurat chương 49 những người có đức tin là anh em của nhau Đó là anh em rồi làm sao chúng ta lại giận chúng ta lại giận là chúng ta là chưa phải là người đức tin những người đức tin là anh em của nhau đó và Nabi Sallallahu Alaihi nói những người một mình họ tự như là một cái tòa nhà mà đứng sang sát nhau không thể đứng tách rời được nếu như một nhà tòa nhà cao mà đứng một mình nó sẽ dễ bị ngã nhưng khi họ đứng sang sát với nhau thì họ sẽ trở nên diễn chất và thêm mạnh nữa đó là người có đức tin nếu như chúng ta không làm theo những cái điều này thì chúng ta còn gì là người có đức tin của mình hãy xem lại cái đức tin iman của mình và đừng bao giờ để cho nó bị nhơ nhút bởi những cái điều đó trong khi chúng ta cố mặc những bộ đồ cho đẹp cho sáng cho sạch dơ bẩn chút xíu chính trên áo chúng ta không đồng ý chúng ta cố tẩy nó ra hết trong khi con tim chúng ta nó bị đen bởi những cái điều đó mà chúng ta lại không hay không biết chúng ta không chịu tẩy nó cho trắng để chúng ta đón chào Ramadan Ramadan là một cái tháng rất là cái giá trị hỡi những người cơ tình hỡi những người Muslim đừng để vào Ramadan trong con tim chúng ta là một con tim bị bẩn bởi cái nãy giờ chúng ta nghe hãy tẩy sạch hết đây là một lời khuyên thật dành cho những người nào mà đang có sự hiềm khích với anh em Muslim mình hãy làm lành để với họ ngày mai đây hoặc ngay giờ này đi sau xong buổi học này điện thoại cho họ chào salam hỏi không cần nhiều assalamu alaikum có thể hỏi thêm một tiếng hai tiếng có những người đã không nói chuyện kể cả cái người đó là người thuộc ruột thịt của mình kìa cái cả thậm chí có những người kể cả với cha mình với mẹ mình luôn họ lại vẫn có cái hành động tương tự như vậy thì ngày hôm nay nhiều làm sao cho vấn đề mà bất hiếu đó đoạn tuyệt gia đình trong khi không vào thiên đàng đối với người nào co tệ co tệ là những người đoạn tuyệt tình nghĩa dòng tộc không vô thiên đàng được đâu phải những người như vậy Allah không cho thiên đàng của Ngài chứa chấp những cái người có cái bản tánh hẹp hòi và xấu như vậy. Ngài sẽ tẩy ở nơi quả ngục của Ngài trước khi người đó sẽ được vô thiên đàng của Allah Subhanahu wa ta'ala thì chúng ta cần phải lưu ý vấn đề này cái vấn đề nhịn chai thứ năm mà chúng ta khuyên được phép nhịn hay là khuyến khích chúng ta nhịn đó là nhịn mỗi một tháng 3 ngày và 3 ngày giữa của tháng đó là ngày 13, 14 và 15 ba ngày đó được gọi là ayam bid như là bị salam nói summina shar salasata ayam fa innal hasanata bi ashri amsalha fa zalika mithlu siyamid dahr là hãy nhịn chay 3 ngày mỗi tháng rằng mỗi ăn phước được nhân lên 10 lần và hình thức nhịn chay đó giống như người đó nhịn cả năm Subhanallah. Ngoài việc chúng ta nhịn Ramadan nhịn thêm 6 ngày là giống như chúng ta nhịn cả năm mà ai nhịn thêm một tháng 3 ngày. ba ngày đó là gọi Ayam Bệt là giống như người đó nhịn xuyên suốt một năm không xả. Ân phước 1 nhân lên 10 thì nhịn 3 ngày là chúng ta nhân lên là 30 ngày. Subhanallah, nhà tháng nào chúng ta được nhịn 3 ngày thì nhân lên 30 ngày thì cứ như thế chúng ta nhịn cả năm trời và ông Abu Hurairah ta đã nói rằng thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã dặn dò tôi ông ta gọi là bị lúc này là ông ta dùng từ Khalil anh ta nói Khalil của tôi đã dặn dò tôi tức là người thân cận tôi người được tôi thương yêu nhất người đã dặn tôi rằng là hãy nhịn chai mỗi tháng 3 ngày và hãy hành lễ hai ra'at trong giờ ha, và hãy là hành lễ salat vi tiết trước khi ngủ đó là ba điều mà Khalil của tôi đã dặn tôi ông Abu Hurairah đã kể và ông ta nói kể từ khi người dặn tôi như thế và tôi đến ngày hôm nay tôi chưa từng bỏ một trong ba điều đó bao giờ thì nghĩa là ông ta đã làm cho đến khi ông ta qua đời bởi cái lời dặn của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đó là sunnah chúng ta muốn làm thì hãy làm đi một tháng nhịn ba ngày đừng bao giờ bỏ salat duha và hành lễ salat Fitit trước khi ngủ hoặc là chúng ta ngủ thức dậy trước giờ phát trợ chúng ta hành lễ salat Fitit. một cái bằng chứng kế tiếp đó là ai trong các ngươi muốn nhịn chay mỗi tháng thì hãy nhịn vào những ngày biệt đó là cái bằng chứng mà chúng ta nên nhịn khuyến khích cái điều thứ sáu khuyến khích nền nhịn trong thời gian chúng ta cho phép đó là nhịn một ngày và xả một ngày Nabi sallallahu alaihi wasallam nói afdalus siyam siyamu Dawud alaihi salam kana yasumu yawman wa yuftiru yawma nhịn chay hoàn hảo nhất đó là cách nhịn chay của Nabi Dawud trước đây người đã nhịn một ngày và xả một ngày subhanallah Nabi Dawud alaihi salam người đã nhịn chay một ngày và xả một ngày trong khi người là Nabi và một vị vua trong những gì Nabi của Allah Nabi Dawud là một vị vua của một quốc gia và là một vị Nabi ông ta vừa đi trì jihad và ông ta vừa nhìn trai nhìn một ngày và sáng một ngày đó là cách nhìn trai tốt nhất và Nabi Dawud alayhi salam ông ta có cái sở hữu được cái giọng đọc về kinh uh, kinh mà Allah thiên khải rất hay cho nên là bị là bị khen những người nào mà có cái giọng đọc Quran hay đó là bị nói đó là người đã được ban cho cái giọng đọc của dòng họ Dawud nhớ dòng họ của Nabi Dawud hay là Nabi Dawud có giọng đọc kinh của Allah Taala rất hay hay đến mê mẩn hay đến là thu hút tất cả mọi mọi thứ xung quanh và trong thời Sahaba đó có một người đàn ông ông ta đọc Quran đến mức là mây che là ông ta kể khi tôi đang cởi con ngựa đi trên đường thì đang trên đường đi chờ đợi không có gì thì ông ta đọc Quran khi ông ta đọc Quran thì ngựa nó dừng chim từ xa bay đến đậu ở những cái cây gần đó và trên đầu ông ta có một đám mây che thì ông ta quảng hồn ông ta ngưng đọc và ông, ông ta nó đi bước đi một khoảng nữa thì ông ta lại nhìn thấy mọi thứ bình thường thì ông ta đọc Quran tiếp khi ông ta đọc Quran thì con ngựa ông ta nó lại dừng chim chóc nó bay lại đậu giống như hồi nãy và trên đầu ông ta lại có mày chè thì ông ta lại hốt quảng lần thứ hai thì ông ta lại ngừng thì cứ như thế ông ta đi lần đi một đoạn nữa thì ông ta lại đọc thì lại lúc này nó xảy ra tương tự như hai lần trước thì ông ta sợ không dám đọc sau đó ông ta trở về gặp Nabi Sallam ông ta kể cho Nabi nghe về sự việc thì Nabi Sallam mới khen ông ta mới nói anh đã được Allah cho anh cái giọng đọc giống như dòng họ của Dawood và những gì anh thấy chim bay lại và ngựa dừng và trên đầu có mây mây đó là malaika đã tụ họ tụ tập lại nghe cái giọng đọc của anh và chim chóc nó đã tụ lại nghe giọng đọc của anh tại anh đọc rất hay thu hút đến cả thú và cả malaika của Allah subhanahu wa ta'ala nếu như ai mà có thể luyện đọc Quran hay hãy cố gắng luyện đi chúng ta sự ân phước nhiều hơn cho cái việc đọc của mình hãy luyện cho đúng Makharaj và Tajwid càng luyện thì chúng ta sẽ được càng đúng hơn nếu có khả năng hãy tập cho nhiều lên đừng bao giờ nói khó tất cả điều luyện nó sẽ thành công cái hình thức nhịn chai thứ bảy mà chúng ta khuyến khích nên nhịn đó là nhịn vào tháng Muharram nghĩa là nhịn vào cái tháng của Allah Subhanahu wa Ta'ala bởi Nabi Sallallahu nói hadith của ông Abu Hurairah dẫn lại Afdalus siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram wa afdalus salat ba'dal faridah salatul layl nhịn chay hoàn hảo nhất sau những chay Ramadan là những chay tháng của Allah Muharram chúng ta hãy nhớ tháng của Allah Allah chọn tháng Muharram cho tháng giêng là tháng của ngài theo lịch của chúng ta theo lịch của Islam và tháng đó hãy nhịn càng nhiều càng tốt ngoài cái ngày Ashura chúng ta nghe khi nãy thì nhịn càng nhiều càng tốt trong cái tháng đó và cái lễ so lá hoàn hảo nhất sau cái so lá bắt buộc là so lá trong đêm nghĩa là trong đêm khi mọi người ngủ hết chúng ta hành lễ salat là một điều rất là tốt Nabi lần đầu tiên mà Nabi từ Makkah đến Madinah khi vừa đến Madinah Nabi ngồi xuống và mọi người xung quanh Nabi thì ông Abdullah bin Salam ông ta ngồi ngồi đó ông ta mới nghe được Nabi nói cái hadith đó Nabi nói là hadith đầu tiên mở miệng ra Nabi nói ayyuhan nas này hỡi mọi người Absus salam hãy chào hỏi nha lời salam Absus đây tức là gì chúng ta gặp bất cứ ai chỉ chỉ cần biết là đó là muslim thôi hãy chào salam nhỏ assalamu alaikum rồi chúng ta đi cái dấu hiệu của ngày tận thế đó là chúng ta sẽ không chào salam ngoại trừ những người là chúng ta biết ngày nam thấy rất nhiều mặc dù biết islam nhưng họ không chào salam với nhau họ chỉ chào salam khi nào đó là quen hoặc họ chào salam khi nào họ đến gần có chuyện họ muốn nói thôi không sai Này Nabi nói áp salam hãy chào salam với tất cả mọi người chúng ta nghe được assalamu alaikum cho dù người kia được và bên đây được có thể giơ tay chào nhau và bằng assalamu alaikum nếu không bắt tay được nam chào cho nam và nữ chào cho nữ hoặc giữa nam nữ nếu với hai người có cái mối gần gũi về họ hàng quen biết cho nhau thì chúng ta chào salam nhau đó là điều thứ nhất là bị nó absus salam wa atti'imut ta'am và hãy cho thức ăn cho người nghèo hay là cho thức ăn không phải là người nghèo không mà hãy cho thức ăn cho những người nào chúng ta có thể cho họ người bà con người hàng xóm người kế bên nhà hai người gì đó và dạ, sallu bil layli wan hãy hành lễ salat trong đêm lúc mọi người đang ngủ say lúc này thế này chào salam xuất thức ăn và hành lễ salat trong đêm cái kết quả đi vào thiên đàng của Allah một cách bình an subhanallah cái người truyền hadith này ông ta tên là Abdullah bin Salam cho nên nhịn chai tháng Muharram và hành lễ salat sunnah trong đêm là những cái hành động tốt nhất chúng ta có thể làm thì Ramadan là cơ hội chúng ta hãy hãy chuẩn bị nó không phải chờ đến Ramadan chúng ta mới hành lễ Salat Qiyam ban đêm ngay ngày hôm nay ngay đêm hôm nay nếu chúng ta nghe cái hadith này hãy thức dậy trước giờ phát chợt 5 15 phút nhiều hơn ít hơn tùy theo khả năng của mọi người hành lễ Salat vi tiết hoặc hai ra'at nếu chúng ta đã vi tiết rồi trước đó để chúng ta sẽ được cái cảm giác này hạnh phúc cho những người đó và không ai nếm được nó ngoài trừ những người có đức tin thật sự vậy không ai nếm được nó ngoài trừ những người có đức tin chỉ có những người có đức tin thật họ mới có cái cảm giác hành lễ salat trong ban đêm nó nó tốt như thế nào hay là nó thư thả như thế nào cái điều thứ 8 mà chúng ta nên nhịn đó là thời gian 10 ngày đầu của tháng Jun Hijjah tức là cái tháng mà chúng ta làm rau già và trong đó có những cái ngày Eid và Tashrik của chúng ta từ ngày mùng 1 tháng Jun Hijjah cho đến ngày mùng 9 tháng Jun Hijjah đó là 9 ngày mà chúng ta nên nhịn tại ngày mùng 10 là ngày rau già Eid Adha và 3 ngày 11, 12, 13 sau đó là 3 ngày Tashrik đó là 4 ngày mà chúng ta không được phép nhịn chay còn ngoài ngày khác được phép nhịn chay cho nên từ ngày mùng 1 ngày mùng 9 của tháng Dhul Hijjah là những ngày tốt nhất để chúng ta nhịn chay và việc cái hành đạo ibadat trong những ngày đó được Allah Taala thương yêu nhất bởi Nabi nói ma min ayyamin al amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhin ayyam al ashar không có những cái ngày nào mà việc hành đạo mà được Allah yêu thích hơn bằng 10 cái ngày này tức là 10 ngày của tháng Dhul Hijjah nếu như có thể thì hãy chuẩn bị và hãy làm nó thì đến đây chúng ta tạm dừng cái bài của mình nó còn lại một phần nữa thì cầu xin Allah Taala tạo dễ dàng cho chúng ta wallahu a'lam wa hakam wa sallallahu ala muhammad